còn ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia nụ cười xinh bờ môi công dáng em yêu kiều trọn bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi lời yêu thương có đơn phương với em không trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu người con gái dịu dàng như những ngã ngủ Bao lầm than khốn khổ vì những tình tan đã cũ Gặp nhau là thiên duyên tiền định đã làm hai ta vấn vương Nàng biết đàn, biết ca biết làm tim ta chấn thương Vì chót thương chót nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau Nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau Dẫu mai sau có bóng nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời Thì nàng ơi, ta sẽ luôn ở bên em trọn đời Vì này đã lỡ yêu em từ bao lâu người con gái dịu dàng như những ngày đêm nhớ